anh à. Thôi chị em đã trở lại cơm Đúng rồi Thì hôm nay Phong Cận đã gia nhập vào hội chị em nha mọi người <laughs> Thì hôm nay chị em nhá Trời chị em tốt Thì hôm nay nè các bạn ơi Mình đã mời hội chị em vào đây Để uh, tham gia cùng với mình Một con map bắt cua rất là hay mọi người ạ à. Thì con map này thì Phong mới vừa phát hiện được nha bạn nha bạn coi nè Đây mày thấy gì không đây, những cái block ở trong Minecraft nó di chuyển qua lại nữa các bạn ơi Đấy, bình thường á nha Là chúng ta bắt cua á mọi người Là chúng ta sẽ bắt cua lên trên những cái block mà nó đứng im đúng không Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt cua những block mà nó di chuyển mọi người ạ à. Sẽ rất là vui luôn nha Rồi, thì tất nhiên rồi Phong là nam thì Phong sẽ là người làm mẫu đầu tiên cho mấy bạn nữ nha Ok, rồi Nè, mấy Ê, bà nữ coi mà... tôi nè không ơi nếu mà mình đứng lên này mình có bị giật giật lắc lắc, lắc gì không không ừ. coi em nè em leo lên nè đó hoàn toàn bình thường luôn phải không đây nhưng mà khoan nha cái này là mình phải di chuyển theo cái bà lóc nha chứ mình mà đứng yên một chỗ mọi người coi em đứng yên một chỗ nè là mình sẽ bị rơi xuống à, thấy không <laughs> ok rồi ờ, thì bây giờ nè mọi người coi tôi làm mẫu trước nha tôi làm mẫu một lần thôi nè đây ok sau đó nhảy qua đây nè nha rồi sau chúng ta phải di chuyển theo cái cái block này mọi người hiểu không di chuyển theo đấy ok sau đó nhảy qua từng block như thế này đó hui trời ghê không ghê không ghê không ghê không ghê không à. quá xịn luôn không, trời ngâu ngâu ngâu, đó rồi qua được mắt mới nè rồi ok bây giờ à, tới lượt hội chém á đầu tiên à, thôi thôi khỏi đầu tiên đi hội chém nhảy rồi đi người nào qua qua được trước người thắng trời. bao ủa sao xanh Thôi Sammy Sammy nhảy một lần qua luôn bạn ơi Sammy đỉnh cao dữ trời Hay quá Sam Trời tôi tự hào về bà quá Sam ơi à. <laughs> Rồi, rồi chị em cố lên. Sammy qua được rồi nè, Simmy qua được rồi nè. Ok, Camui qua được rồi nè. Trời ơi. Ê tôi nói thiệt nha, sao cái bà Mimi nè, bà bị gì á mọi người? Tôi thấy bà bà bà từ nãy giờ bà rơi mấy lần luôn rồi. Mở chơi, mở chơi, mở chơi, mở chơi. Ê, ê, hội hội chị em ơi, hay là bây giờ ở bọn mình đi đi, để ừ. Mimi ở chỗ này mình đi. <laughs> Ôi, mình ờ. đi lại. Nhanh lên bạn ơi, trời ơi, trời cái gì mà chậm chạp vậy? Ờ, quá quá quá Rồi hay lắm Ok Rồi tiếp nha Bây giờ là level 2 nè Level 2 thì nó sẽ khó hơn nha các bạn nha cái, ừ. Ở cái level 2 này các bạn có thấy cái khối màu xanh xanh chỗ kia không Đây bây giờ nè mình sẽ hướng dẫn cho bạn nha à. khi bạn nhảy lên trên đó thì nó sẽ biến thành cái block nó di chuyển đấy ôi xin nhá nhưng mà nó có chướng ngại vật nha là nếu chúng ta không biết vượt chướng ngại vật thì chúng ta sẽ bị rơi xuống dưới đó thấy không ok thì bây giờ là phong chỉ cho mọi người cách để vượt qua chướng ngại vật nè coi phong nè nhảy qua đây nha chúng ta sẽ di chuyển theo đấy ok rồi khi nào mà lại gần cái tấm kính nè chúng ta sẽ nhảy qua bên đây đó rồi chờ cái này đi Ui, qua thì chúng ta sẽ nhảy qua à, ok Ui, cái này khó lắm luôn á đúng rồi ừ. chúng ta phải cực kỳ khéo léo luôn nhảy qua đây xong chúng ta sẽ chờ Ui, cái này không nhảy dễ vậy? nó chạy qua hiểu không ừ. thôi em mà em là pro bắt cua mà trời bình thường à siro à kêu là siro bắt bắt vua giỏi nhất hero team đúng không trời em mà sẽ ừ, thách đấu với siro luôn mọi người có muốn uh, sắp tới là mình thách đấu với siro các bạn nhớ bình luận ở cho mình biết nha các bạn chứ mình là mình mình sẽ thi đấu bắt cua với siro nha ok bây giờ để mình Ôi, xem mấy cái bà nữ kia nha ok cố lên sim ơi đó simi vượt qua được màn một rồi nè cố lên cố lên rồi nhảy rồi nhảy. rồi ok ok tôi sẽ là người chiến thắng cho chơi lần này đúng rồi hay quá hay quá sim ơi rồi tôi thấy mimi đã rời phòng rồi, rồi xong bà mimi bà nhảy không được bà tức quá bà tức quá bà ao phòng luôn rồi mọi người ơi <laughs> ok yes. simmy yeah. đã hoàn thành rồi khổ quá mọi người ơi sammy yeah. cũng đã hoàn thành ôi hay quá ờ. ca mui hoàn thành luôn vâng và mimi vẫn là người cuối cùng mọi người ạ <laughs> trời ơi là trời cố lên mimi ơi, ơi. rồi xong té nữa rồi xong luôn rồi ok anh em ơi chúng ta sẽ đợi khi nào mimi qua thì chúng ta tiếp tiếp tục nha chứ mình nghĩ là sẽ lâu lắm á A few moments later. Ai, mấy bạn ơi, mấy bạn thấy không? Ừ. Mới ừ. có màn 2 thôi mà mấy bạn nữ chúng ta đã than là khó rồi. Vậy thì những cái màn sau sẽ như thế nào ở đây? Sẽ còn khó hơn nữa bạn hiểu không? Ok, bây giờ nè, mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn màn tiếp theo nha. Màn tiếp theo này thì nó sẽ khó gấp đôi màn thứ hai luôn. Biết tại sao không? Để cái gì nè? Đây, khi mà mọi người nhìn á ở bên kia là cái block màu khác đúng không còn bên đây là block màu đỏ có nghĩa là nó sẽ khó hơn rất là nhiều đây giờ nhìn nha nè bây giờ ừ. nó nhảy qua thì con lóc này sẽ xuất hiện và nó chạy cực kỳ nhanh ủa nó chạy cực kỳ nhanh luôn mình phải chạy theo nó thấy không Ai? đó thấy không à. nó rất là nhanh luôn và mình phải chạy theo nó đây coi tôi nè bây giờ nó sẽ chạy theo nè ấy khi nào mình gần lại gần đây rồi chúng ta phải nhảy qua ủa chúng ta mà nhảy chậm một cái thôi là té liền anh ờ. trời ơi à, thì à, tôi chỉ làm mẫu thôi mà giờ tôi mới làm thiệt này không nãy à, là làm mẫu à, thôi nãy làm, mẫu thử một lần thôi làm thử một lần thôi ừ. đây để tôi Hình như làm thầu thử hơi nhiều rồi ơi lại nè nãy làm mẫu thôi nãy làm mẫu thôi không à khoan từ mọi người phải phải đợi cho cái block kia nó chạy qua đã thì mới nhảy lên được ui em chơi chung luôn vô à. vợ em ok mui mui mui nhảy nhảy nhảy nhảy qua nhảy qua nhảy qua à, rồi xong <laughs> mui té rồi bạn ơi ok rồi mình qua trước rồi nè ai phong qua trước rồi nha phong qua trước rồi nha ok cố lên với bạn nữ ơi ê tao chơi chung tao không qua rồi rồi rồi rồi xong luôn ôi sao sao lần này mimi lại giỏi vậy sao lần này mimi mi dẫn đầu vậy à. mấy bạn bạn coi là lần này mimi là người dẫn đầu các bạn ơi hay quá mimi ơi tôi tự hào quá mimi ơi hay quá mimi top 1 các bạn ơi quá xịn luôn ok à. rồi bây giờ là camu với lại là sammy nè ai sẽ là người đứng thứ hai đây hay quá rồi <laughs> chỉ còn mèo simi thôi ờ. dạ, dạ, dạ. rồi ok qua được rồi đấy bạn thấy không chỉ cần chúng ta cố gắng học hỏi thì chúng ta sẽ vượt qua được thử thách thôi bạn hiểu không rồi ok bạn ơi tiếp theo là sẽ là đến màn thứ mấy ta hình như là màn thứ tư đúng không màn thứ tư đây nhìn giữa góc là cỏ mà màn thứ tư này á nha là nó sẽ đặc biệt hơn những màn trước nữa rồi biết ừ. tại sao đặc nó đặc biệt hơn không để coi nè coi nè khi ừ. nó nhảy đến đây nè đấy thì chúng thì chúng ta sẽ được một cái hiệu ứng thì cái hiệu ứng này sẽ giúp chúng ta bay cao hơn nữa Ê, thấy không? Một lần thôi hả? Ờ, chỉ được một lần thôi, chúng ta phải bấm cách thêm một lần nữa thì nó nó nhảy lên nha nè, coi tôi nè. Hey. Đó, ừ. ok. Sau đó, sau đó thì mọi người ờ, chỉ cần nhảy nhảy nhảy thế này rồi qua <laughs> qua bên kia thôi. Ok. Cái mạng này hay dữ rồi ta. Tôi đã qua ờ, nè, tôi đã qua nè. Ok. Lần này thì tôi ờ, tôi sao ta tôi chắc chắn là Sammy sẽ vượt qua đầu tiên nữa bạn ơi, bởi vì yeah. Sammy rất là giỏi này nè. À, ok cố cố là sam cố là sam cái gì chứ bắt Đó. cua thì sam sam rất là giỏi luôn các bạn ơi Đó. hay quá trời ơi hay quá hay quá ok rồi bây giờ tới lượt là mèo simi nè ơi cố ơi mèo simi ơi ok rồi xong tới lượt mimi rồi, xong. bà nhảy xong bà rớt xuống dưới luôn bạn ơi tính ra bà mimi bà nhảy xong bà rớt xuống dưới luôn tôi tưởng là mimi thắng ca mui vậy chứ ai về đâu ai về đâu mimi té bạn ơi Quá nào Tiếp tụi em Chậm Gì kỳ vậy Rồi ok từ từ từ từ từ từ từ từ từ thôi đừng có hấp tấp đợi khi nào mà nó nó nó nó qua đúng đúng ở, ở giữa thì rồi hãy hãy nhảy qua rồi rồi nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy có lên nhảy nè dạ. cách nè rồi chiều thôi <laughs> thôi tôi chịu rồi các bạn ơi bây giờ chúng ta Nào, dạ, tiếp tục đợi dạ, dạ. mimi nha mọi người nha đợi mimi qua rồi chúng ta tiếp tục nha mọi người ừ ừ vậy đi chứ mình nghĩ chắc cũng lâu lắm á one eternity later rồi ok bạn ơi chúng ta tiếp tục nha thì uh, màn tiếp theo sẽ là màn số 5 thì đây màn số 5 á thì nó vẫn có cái khói nhảy như hồi nãy nè thấy không ok ừ. chúng ta nhảy lên và chúng ta sẽ Ê, nhảy có cái cục slam dưới kìa rồi xong té mất tiêu rồi <laughs> lại chúng ta sẽ nhảy lên trên cái khói trên kia nha Hả? Đó Ui. Nhảy từ khói trên này qua bên khói này đúng không Sau chúng ta sẽ nhảy vô khói slam mọi người hiểu không Ui Nè từng nhảy cái khói slam xong rồi nhảy đâu rồi xong nhảy lên trên ờ, lên lên trên cái, cái tấm mà nó di chuyển rồi nè coi em nè à. ui nè từng cái nè ui đó thấy không thấy không thấy không ghê không ghê không thấy thấy thấy thấy rồi rồi tiếp tiếp tiếp nha hui Ôi. Wow Đó thấy không mày thấy không Đó té một vài lần thôi xong cuối cùng mình vẫn qua được à, <laughs> Miễn là qua được rồi được rồi hiểu không okay. <laughs> Rồi bây giờ để coi mấy bạn nữ sẽ qua như thế nào đây Cố lên cả mũi ơi Rồi Wee, Hay quá Hay quá hay quá Qua qua qua qua qua qua luôn qua luôn Đúng rồi luôn. Hay quá Lần này thì muối được top 1 các bạn ơi Ok rồi rồi tôi thấy bà Mimi rồi à, bà không qua được rồi đó <laughs> Ok Sim ơi cố lên ui hay quá sim ơi từ từ từ từ từ bình tĩnh bình tĩnh rồi sam té rồi các bạn ơi sam té rồi bình tĩnh từ từ đừng hấp tấp nha rồi xong Mimi đã qua được rồi nè Bây giờ chỉ còn chị em Sim Sam thôi Cứ từ từ thôi đừng hấp tấp hiểu không Đó Tưng anh nè Rồi đúng rồi từ phải tính toán phải tính toán ok phải tính okay, toán không tính toán. phải phải tính toán cái cái cái di chuyển của ủa sao nó không tăng lên được vậy sao tôi không tăng lên được yes, ok ok ok à, khi mà khi mà sam rơi xuống cái khối slam á thì Ô, sam thì sam sam để cho nó tự tưng chứ sam đừng có bấm cách thêm lần nữa hiểu không để cho nó tự tưng đừng có bấm cách hiểu không Ok bạn ơi, rồi từ nãy giờ tôi đợi lâu lắm luôn mấy bà nữ mấy bà mới mới qua được các bạn. Đấy, thì từ nãy giờ bạn thấy ai trong mấy bạn nữ này là bắt cua giỏi nhất nhớ bình luận ở cho mình biết nha chứ từ nãy giờ là mình thấy à ai cũng bằng nhau hết có người à... ê, ê, ê, bạn ơi sẽ cho nói lại cho nói lại nha à, mình hơn nha ôi bạn ơi bạn bạn cũng cũng bị té mấy lần chứ bạn hơn ai đâu bạn ơi ok nè à bây giờ nha mọi người bây giờ tôi nghĩ là mọi người cũng hiểu được chơi đó rồi cho nên tôi nghĩ là tôi khỏi cần phải hướng dẫn mọi người luôn mọi người tự chơi đi ok ủa cái này sao dạ. quá ta ủa cái này sao quá ta dạ, là cho con bỏ và bỏ chọn là sao vậy ủa? ủa cái này sao quá ta sao, sao, tôi nhìn tôi không biết qua chỗ nào các bạn ok à không sao tôi đi thử đi thử đi thử thử à à tôi ờ. hiểu rồi tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi là mình phải lụm cái cục cái cục nhảy này à tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi mình mình mình phải lụm mình mình mình bước bước vô cục nhảy kia à ok rồi sau đó là mình sẽ nhảy ngược lại không không không mình mình nhảy theo chiều tức là mình phải lượm xong xong rồi mình đi theo cái cục kia và nhảy mình nhảy sang cục kia luôn à ok ok hiểu rồi hiểu rồi mình nhảy qua đây nè xong mình lượm cái cục này nè đấy ok xong mình chờ cái cục của mình chạy qua thì mình nhảy qua đấy sau đó sẽ đi đến đây xong mình nhảy xuống đây mọi người nhớ là đừng bấm cách hai lần nha không thôi là mất hiệu ứng á sau mình sẽ nhảy qua đây ok tôi qua được rồi nè <laughs> ok tôi không biết mấy mấy à. bạn nữ nãy giờ nhìn có có hiểu gì không đây ok hiểu liệu rằng là mimi sẽ là người giành đầu tiên hay là simi đây hey có anh sim yeah. hay quá sim ơi ok wow. biết gì không phong sao vậy sammy đến kia và sammy quyết định đứng kia và sammy bây giờ là đang chờ camui đi qua lại để đi đi theo cái cái cầu cạnh cầu này của camui là trời bà khôn quá ha bà trời trời ok chứ ấy mấy bạn hiểu không người ta thường hay có một cái câu thế này nè đôi lúc đó chúng ta phải bỏ hết tất cả những cái luật lệ của trò chơi để chúng ta có thể sử dụng trí thông minh chúng ta mà chúng ta giành chiến thắng các bạn hiểu không đấy ok thì bây giờ để xem coi nãy giờ là thấy có mỗi mình sim qua được rồi nè còn mấy người kia tôi thấy chưa qua nha dạ. cố anh cố anh ôi ca mui ca mui ca mui ca mui ca mui ca mui <laughs> rồi xong té luôn rồi các bạn ơi hình như là vẫn còn ừ. đường dài lắm á cho nên là bây giờ á mọi người ráng nhanh nhanh đi mọi người ơi ờ ok cố lên cố lên ui hay quá hai người qua cùng lúc luôn chỉ còn mỗi mình sammy của tôi em chờ đợi gì nữa ơi sam ơi tính ra còn mình bà chứ còn ai mà chờ gì nữa ai Ủa biết ai? đâu cố lên cố lên cố lên sam cố lên tôi tin sam mà cố lên sam nè nè nè chờ cục kia qua rồi nhảy qua rồi không mất đánh luôn nhảy một lần thôi nhảy một lần thôi đừng nhảy hai lần nhảy lỡ rồi nhảy nhảy ui rồi rồi rồi rồi rồi rồi ok nhảy ôi rồi cái kia từ từ từ từ từ từ từ bình tĩnh từ bình tĩnh bình tĩnh thôi mấy bạn ơi tôi nghĩ rằng là chúng ta nên dừng lại đây để chờ sammy qua đi sammy qua chúng ta tiếp tục nha bạn lâu quá Cuối cùng thì Sammy cũng đã qua rồi các bạn ơi Phải nói là màn này thì mình hơi thất vọng về Sammy các bạn ạ à. Sammy vậy dễ ẹt vậy Mimi còn qua được mà Sammy không qua được hả Sam Trời ơi thất vọng quá Sam à, à, à, ok rồi Bây giờ chúng ta tiếp tục nha Thì tiếp theo là gì đây Ủa cái cục này là gì ra Ủa hình như là tôi cũng không biết cục này là gì luôn á mọi người Ôi à cái cục đó giúp chúng ta nhảy cao hơn á mọi người À tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi Nó giúp chúng ta nhảy nhảy cao hơn Qua qua qua Qua mọi người ơi qua luôn qua luôn Ui Trời hơi khó nha hơi khó nha Hỡi Hỡi Hỡi Ui ok ok Hơ bay quá Tưng lên nè Yes Ok Tôi đã qua được rồi Đây Qua đi mọi người Qua đi mọi người Nhảy vô cục Cái cục okay. slam xong bay lên Hay quá mi mi qua được rồi nè Ôi trời Ôi xuống ơi Cam ơi Xuống rồi Bà dưới đó làm gì nữa Đâu có ai kéo bà lên được đâu <laughs> Đâu có ai kéo bà lên được đâu Bà tự ở dưới ơi chị chị ca mui ở lại đây vĩnh viễn đi không ai kéo chị lên được đâu chị mập quá mà không ai kéo được <laughs> đây nói gì vậy rồi ờ, sam ơi cố lên cố lên sam ôi tưng lên cái nè dạ. hay quá dạ. hồi nãy tôi nhớ là có người bảo à, kêu gì ta hình như là có người bảo rằng là mình nhảy giỏi mà ta sao giờ tự nhiên ở cuối vậy cơ muôi chưa giờ rồi mà rồi xong vậy trời ơi dở quá cơ muôi ơi đúng rồi rồi nhảy đó đó đúng rồi nhảy mới qua được <laughs> đến nơi nó không cần xuống cùng slam dưới luôn ok rồi tiếp nha cái này hình như là chúng ta sẽ nhảy lên trên ờ, à cái này đi nó vòng tròn tròn nè mình sẽ nhảy lên lúc mà nó qua hối đấy ok rồi qua qua qua qua luôn đi mọi người nó nó, nó tới chỗ mọi người kìa ok sớm nó sẽ nhảy vô cục slam ui <laughs> và nhảy lên đây ok rồi hình như là tới đây mà mình nhảy qua bên kia luôn rồi là hoàn thành hay sao mọi người ơi ui đây Yes Ok bạn ơi mình đã qua rồi nè Đấy. À, thì à, về à Thì bây giờ nha cái màn này là cái màn nó qua đến level wow. 2 rồi Cho nên mình nghĩ là cái này sẽ là màn cuối cùng nha Ok để coi coi Sam qua được rồi nè Rồi xuyên qua luôn yeah. xem quá luôn hay quá yeah. ok ôi camui ơi sao đầu trận gáy làm gì mà bây giờ <laughs> cuối trận thua hả chị đó, đó, một cái nhảy đấy đấy thấy chưa người ta nhảy Ủa? một lần qua luôn nè rồi xong luôn Mimi là người ở cuối cùng rồi các bạn ơi Oh Ui. my god Rồi bây giờ chờ Mimi qua thôi từ từ hãy Mimi đừng đừng vội vàng cứ từ từ trời ơi bắt cua mà cứ vội vàng là, là xong rồi trời bà lại té rồi trời ơi bà nhảy vào cục slam á mà nhảy cục slam á từ từ thôi cứ từ từ thôi ok đứng lên thôi dẹp đi ok bạn <laughs> thì vừa rồi mấy bạn thấy rằng là à, thật thật thật ra là cái màn bắt cua này các bạn là vẫn còn dài lắm nha nhưng mà do là video cũng đã dài rồi cho nên mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video tại đây đây và nếu như mà anh em muốn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 quay video á đây mình sơn sơn webcam nè mình sơn mặt cho anh em xem thì anh em nhớ cũng bình luận và like video này để cho mình biết là anh em muốn nhìn thấy khuôn mặt của mình nha ok <laughs> ok còn giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha bye bye, bye, bye. yêu anh em phải nồi tạm biệt